chị còn trên mây chị trên mây mây hơi dưới chị giúp con cho con đường đẹp quá ha ôi mây lên cả mình sẽ chạy qua mây đó Mình sẽ chạy qua đám mây đó mình sắp chạy qua đám mây rồi các anh chị ơi đám mây kìa ngộ khôn ngộ khôn thầy sợ nhện nhện nó bắt thầy ngộ khôn ngộ khôn sư phụ sư phụ có thầy gì không ờ này nó đầu xe rồi đây ta ta ta ta ta ta có một anh ngồi kìa anh đang kiếm anh đang ngồi anh đang xịa xuống dưới thì có đó à đi lên mây rồi ờ đi lên mây thì đó nha một bước lên mây này chị mai mây nè xuống này nó không biết mây mây à rồi lên đây nhìn xuống một mình đó bây giờ canh giờ 4 giờ 30 chị hồi nãy hồi nãy mình lên hồi nãy hồi nãy chiều nếu mà mình quẹo vô tình hồ là 4 giờ 10 15 25